thì uh, ngày hôm qua chúng tôi có lên video và chúng tôi có nhấn mạnh đến tất cả anh chị em chúng ta là đường cầu à, song thủ này ngày hôm nay nổ ít nhất là một nháy và ngày hôm nay chúng ta đã về bờ và chúng ta đã thành công cho ngày hôm nay rồi đặc biệt của ngày hôm nay đặc biệt kép bằng 33 ok chưa ba ngày liên tiếp nổ cho chúng ta kép bằng rồi ok chưa Đấy, hai ngày trước nổ chúng ta kép bằng 44 và ngày hôm nay tiếp tục nổ cho chúng ta đó là kép bằng 33 ok chưa và ngày hôm nay ở trên Zalo đường cầu dàn đề 10 số chúng ta đã về bờ chúng ta thành công đến tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi và cũng như là độc thủ lô tô một số cho ngày hôm nay chúng ta đã tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta đó là lô tô lô tô 78 cho ngày hôm nay rồi mọi người nhé ngày hôm nay thật sự để nói chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta trên mọi miền tổ quốc ngày hôm nay chúng ta chiến thắng toàn diện trên à, mọi mặt trận ngày hôm nay rồi ok chưa ở trên Zalo số VIP và cũng như là ở trên video ngày hôm nay chúng ta đã có cái niềm vui và chúng ta đã có cái niềm à, hạnh phúc hân hoan cho ngày hôm nay rồi và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn ngày hôm nay ba càng 333 luôn mọi người nhé ngày hôm nay Đấy, đặc biệt định dạng năm số 52333 thì ngày hôm nay chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô gì chú bác chúng ta đã tương bừng rực lửa cho ngày hôm nay chúc mừng tất cả anh chị em nào ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được à, đặc biệt của ngày hôm nay và cũng như là ba càng 333 ok chưa ngày hôm nay thì à, lô ba nháy chúng ta có lô lô, lô tu đó là lô tu 84 ngày hôm nay là lô tô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 ngày hôm nay chúng tôi khá là buồn bởi vì là có những thành phần có những anh chị em chúng ta ngày hôm qua chiến thắng đại thắng lô tô 57 hai nháy và anh chị em chúng ta giờ này đây đúng chưa đến giờ này đây gọi lại cho tất cả anh chị em là không một anh chị em nào chúng ta uh, nhắn tin gọi điện trực tiếp gì cả ok chưa ngày hôm nay chúng tôi gọi lại và chúng tôi uh, anh chị em chúng ta không nghe máy và cũng nhắn tin không trả lời chúng ngày hôm nay chúng tôi khá là buồn đến tất cả anh chị em vui vấn đề như vậy anh chị em chúng ta hãy cố gắng tương tác với chúng tôi một chút bởi vì là chúng tôi đã bỏ công sức ra để chúng tôi chốt uh, soi cầu chốt số cho tất cả anh chị em với những con số tâm đắc rồi Đấy, cho nên anh chị em chúng ta cố gắng tương tác với chúng tôi tốt một chút để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn còn chúng ta không nên lợi dụng theo cái cơ hội đó mặc dù là phí sau như vậy nhưng mà anh chị em chúng ta không nên lợi dụng vào cái cơ hội đó để chúng ta lợi dụng là, là chúng ta không uy tín là như thế là chúng ta mất cái sự uh, danh giá của mình mất cái sự may mắn của mình ok chưa cái cuộc sống của mình nó tựa dựa vào đó dựa vào cái sự may mắn dựa vào cái ở cái tâm để chúng ta có thể có cái sự may mắn trong cái cuộc sống này ok chưa còn chúng ta không nên lợi dụng theo cái cơ hội đó dễ dàng đó để chúng ta phải à, mất đi cái sự may mắn và mất sự cái sự tương tác của chúng tôi với tất cả anh chị em chúng ta bất kể các cái trong cái cuộc sống của anh chị em chúng ta phải sống phải thật có tâm để anh chị em chúng ta trên cái đường đời chúng ta sẽ có cái nhiều may mắn hơn còn chúng ta cơ hội như thế thì chúng ta không nên mọi người nhá anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn à, thật sự phải nói thì ngày hôm nay chúng tôi rất là buồn bởi vì là anh chị em chúng ta đại thắng ngày hôm qua đại thắng rồi thì ngày hôm nay anh chị em chúng ta quay trở lại và cũng như nói chuyện và cũng như là gửi một chút uh, lộc lá một chút thí để chúng tôi uh, cố gắng nhiều hơn và chúng tôi cũng như chúng tôi chốt tất cả anh chị em chúng ta vào nhờ vào bờ nhanh hơn ok chưa còn thật sự phải nói ngày hôm nay chúng ta rất là buồn thật từ từ tế là ngày hôm nay chúng tôi khá buồn luôn đấy ok chưa cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý và cân nhắc khi trước khi uh, kết bạn với uh, liên hệ với chúng tôi mọi người nhé ok chưa thì thực tế mà nói thì ở trên zalo mỗi ngày thì chúng tôi cũng ở đường cầu chúng tôi cũng đảm bảo tỷ lệ ăn cao và chúng tôi cũng uh, cố gắng tư vấn về cái chiến thuật cho tất cả anh chị em chúng ta chơi chứ không phải là chúng tôi chốt bậy bạ đâu ờ, cho nên anh chị em chúng ta cũng phải lưu ý là cân nhắc là như vậy còn thật sự mình nói thì uh, ở trên video này là những đường cầu tham khảo thôi cho nên anh chị em chúng ta cũng phải cẩn thận và lưu ý bởi vì là những đường cầu trên video này là những đường cầu tham khảo song thủ lô tô tham khảo hai ngày có ngày nổ sớm có khung nổ muộn ok chưa Thế cho nên là anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn chúng chúng tôi không bắt buộc và không à, khuyến khích tất cả anh chị em là chúng ta chơi to quất lớn với những con số trên những đường cầu trên video này cả mặc dù là nó nổ liên tục và liên tiếp và nổ sớm Đấy, cho nên anh chị em chúng ta có thể cũng phải lưu ý và cân nhắc là như vậy à, chúng ta nên vào hay không nếu như chúng ta kết thì chúng ta, chúng ta có thể chơi 5 điểm 10 điểm cho vui thôi đúng chưa còn chúng ta không nên lợi dụng những đường cầu trên video này để chúng ta chơi to con lớn mặc dù là nổ liên tục anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok rồi thì uh, vẫn như mỗi ngày thôi thì ở đây chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho tất cả anh chị em chúng ta có thể cho chúng ngày mới luôn thì từ lúc này tới giờ thì chúng tôi đã uh, chia sẻ về một số vấn đề trong cái uh, một số học và cũng như là một số về cái vấn đề về cái tình cảm ok chưa rồi thì uh, tiếp tục thì chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán cho tất cả tất cả anh chị em chúng ta dự và cho tham khảo từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 khung thứ ba chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 với cặp song thủ đô tô đó là 27 và 37 mọi người nhá ok chưa ok đấy, à, song thủ 2737 ok chưa ok và trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể chơi cho công nghệ mới anh chị em nào chúng ta kết cầu trùng máu thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ trả đá bia hơi cho công nghệ mới còn anh chị em nào chúng ta không kết không trùng thì chúng ta dừng lại mức độ tham khảo thôi còn anh chị em nào chú đang sang xa bờ với cầu là số đang thua than ở nền, không biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi cần những con số cảm giác an toàn cần những con số tỷ liên cao anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng một cách chân thành nhất bằng một cách đàng hoàng nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn mọi người nhé còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này để chúng ta chơi tập quát lớn mặc dù là những đường cầu nổi liên tục ok chưa anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy về đường cầu ngày mai đường cầu phải nổ đường cầu độc thủ lô ngày mai ở trên zalo số vip chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta nhanh tay liên hệ với chúng tôi mọi người nhé hãy liên nhanh tay liên hệ với chúng tôi bằng một cách chân thành nhất bằng một cách nghiêm túc nhất để anh chị em uh, chúng ta sẽ sớm vào bờ bằng cái sự may mắn bằng cái sự uh, nghiêm túc bằng cái sự nghiêm chỉnh để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa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 hôm nay vào 5 điểm 10 điểm hay là hoặc là vào 50 điểm hay 100 điểm hay là 1000 điểm như thế nào chúng tôi tư vấn cho tất cả anh chị em chúng ta luôn về cái tỷ lệ nổ luôn đấy, cho nên anh chị em chúng ta ừ, à, hãy thoải mái khi mà liên hệ với chúng tôi mọi người nhé còn chúng còn chúng tôi chúng ta không nên lợi dụng cái cơ hội đó thì chúng ta này nọ là chúng ta không nên mọi người nhá anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy ok chưa <clears throat> còn là thật sự để nói đường cầu ngày mai đường cầu phải mổ nổ thì chúng tôi đã sẵn sàng cho tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta cố gắng đấy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 ok chưa cho nên anh chị chúng ta lưu ý là như vậy vậy <clears throat> chúng ta cũng không nên à, so sánh kênh này tới kênh khác rồi là video này tới video khác Đấy, cầu tại sao mà kênh này chốt nổ liên tục mà uh, kênh kia chốt không nổ như thế là chúng ta cũng không nên so sánh bởi vì là uh, có thời gian này nọ thôi cho nên anh chị chúng ta lưu ý là như vậy ở trên Zalo thì chúng tôi được chúng tôi nghiên cứu kỹ hơn đảm bảo hơn Đấy, thật sự mà để nói là như vậy ở trên Zalo được chúng tôi nghiên cứu kỹ hơn và được kết hợp rất là nhiều đường cầu thì anh chị em chúng ta có thể thành công hơn ok chưa